thì à, như anh em đang thấy là ở trên màn hình của chúng ta là đang có một cái hình ảnh gọi là à, skin của mình nè với lại là skin của anh dịch ở trong minecraft đang đứng kế bên nhau nè thì mấy bạn có biết hôm nay mình sẽ làm gì không à, ok nha mình sẽ gọi là nói cho các bạn biết luôn nha thì à, dạo gần đây á mình lướt ở trên gọi là youtube của mình á cái kênh youtube của mình á thì mình thấy có rất là nhiều bạn bảo mình rằng là anh ơi anh hãy làm gọi là reaction tiktok của hero team đi anh thì mình mới suy nghĩ một hồi tiktok của hero team ồ oh, nghe cũng khá là hấp dẫn á nha bởi vì á mình thấy là có rất là nhiều bạn gọi là thích xem tiktok luôn cho nên là mình nghĩ rằng mình sẽ chiều theo ý của mấy bạn fan nha và mình sẽ gọi là reaction tiktok của hero team đó ok ok thì à, các bạn muốn mình reaction thêm những cái video nào khác nữa thì các bạn đừng quên là hãy bình luận ở bên dưới cho mình biết nha và cũng đừng quên là hãy sạc hashtag phong cận tv để ủng hộ cho kênh youtube của mình nha các bạn cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn nha còn bây giờ thì không nói nhiều nữa chúng ta bắt đầu vào video reaction tiktok của hero team thôi nào anh em ơi let's go rồi ok ok Chúng ta bắt đầu reaction tiktok thế nào các bạn ơi ừ, Hồi hộp quá không biết cái đoạn clip này nó có gì hay không đây Ok ok xem thế nào Xem Này anh yêu em muốn uống tà tua Ok em yêu Hà Miệng ra à, Anh yêu em nhiều hơn Anh yêu em to nửa này này What the hell What the hell What the hell cái gì vậy ô phải rồi à, cái đoạn nhạc này mình mình nghe ở đâu rồi nè cái nhạc là nhạc của ai ta ơ à, nhạc của ai nhà mình của tiêu ta để mình nhớ lại coi À mình nhớ rồi bạn ơi Đây chính là một cái đoạn nhạc ở trong một cái video gọi là parody của chị Hậu Hoàng đúng không ta? Đúng rồi đúng rồi Hình như cái này là cái đoạn nhạc trong cái gọi là parody của chị Hậu Hoàng thì phải Này anh yêu em muốn uống tạt tưa Đó Thì <laughs> <laughs> cái ông này cái clip này không biết của ai ta nhưng mà cái ông này ông ghép mình với anh dịch gọi là <laughs> gọi gọi là nhõng nhẽo đòi uống trà sữa bạn ơi rồi chúng ta cùng nhau coi coi lại nha ok này anh yêu em muốn uống trà tua ok, okay em, em yêu hà miệng ra à, anh yêu em nhiều hơn anh yêu em to nửa này này à, I Ôi da gà rồi mấy ông ơi Đánh nồi thiệt Nghĩ sao mà ghép tôi hung anh dịch vậy trời Bọn tôi là con trai thẳng nha Trời ơi tôi với anh dịch là trai thẳng nha bạn Nghĩ sao ghép hung nhau vậy trời Nổi hết da gà luôn rồi nè Ôi <laughs> Nhưng mà thôi cái này là cái này là cũng khá là dễ thương các bạn ơi <laughs> Cũng khá là dễ thương Coi uh, cũng dễ thương thiệt <laughs> Ok Rồi chúng ta cùng nhau xem tiếp nào Dễ thương thực sự luôn á Rồi Tiếp Và muốn mua sơ Giống hero tim bạn muốn mua áo dài Đến mini world Áo dài áo đẹp Tới mini world Mini world ua ua ua Mini world ua ua ua Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam mua ngay áo dài tại mini world để chống team các bạn ơi Ôi vãi nồi thầy tôi thề với mấy ông luôn cái clip này ám ảnh vãi nồi luôn á thề luôn tôi không biết rằng là có bạn nào giống mình mình không biết là có bạn nào giống y giống y mình không nha mà thời luôn cái clip hồi nãy cái clip quảng cáo áo dài hồi nãy cái gì mà bạn muốn mua gì áo dài đến mini world gì đó mình thời bạn luôn cứ hễ mà vào video cái là bạn muốn mua skin đến mini world kiểu thời luôn ám ảnh phải nồi luôn bạn nào mà mà đã từng gọi là ám ảnh cái bài này nhớ bình luận để cho mình biết nha chứ mình là mình ám ảnh lắm luôn á bạn <laughs> <laughs> ok rồi chúng ta tiếp tục nha rồi chúng ta xem lại nha bạn xem lại đi xem lại đi ok bạn muốn mua skin giống hero team bạn muốn mua áo dài tên mini world áo dài áo đẹp tới mini world mini world ua ua ua mini World Uwa Uwa Uwa Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam mua ngay áo dài tại Mini World để chống hết tim các bạn ơi Kairon, tụi mình chia tay đi Nghĩ sao mày What? Simmy chia tay Kairon? What the hell? Giỡn à? Kairon, tụi mình chia tay đi Nghĩ sao mấy năm qua yêu ông mà ông vẫn mặc cái bộ đồ nghèo hàng này vậy Ông cũng trả cho tôi gì hết luôn á Dạ à, Tại dạ sao lại chia tay chứ Trời rõ ràng là tình yêu của chúng ta đang rất là đẹp mà Không lẽ chỉ vì bộ đồ này mà Sim chia tay cây sao Ờ đúng rồi á Tôi nghĩ bây giờ tụi mình kết thúc tại đây đi Được Nếu Sim đã nói như vậy thì chúng ta kết thúc tại đây đi Ô ngầu và khoan khoan hồi nãy mình mới thấy gì các bạn ơi đâu để mình xem coi hình như hình như nãy mình mới thấy gì đó để mình xem lại hình như cái đoạn này đây hình như là đoạn này hình như là đoạn này ở đâu xuất hiện ra con bò vậy quýt heo ủa sao tự không không quay caron mà quay con bò làm gì vậy quýt heo chắc là con bò nó đang kiểu gọi là cho em lên tivi với nè con bò đang muốn lên tivi nữa bạn ơi cho nên người ta cho lên tivi nè cay caron quyết định cho con bò lên tivi luôn vậy thôi ok ngầu vãi thôi clip ngầu cực kỳ luôn nha rồi simi khóc rồi ôi ngầu vãi đạn các bạn ơi ok ok chúng ta cùng nhau xem lại nha cùng nhau xem lại nha ôi clip này ngầu thật sự luôn á cái ừ, đó tụi mình chia tay đi Nghĩ sao mấy năm qua yêu ông mà ông vẫn mặc cái bộ đồ nghèo hàng này vậy Ông cũng trả cho tôi hết chơi luôn á Dạ À tại sao lại chia tay chứ Trời rõ ràng là tình yêu của chúng ta đang rất là đẹp mà Không lẽ chỉ vì bộ đồ này mà Sim chia tay cây sao Ờ đúng rồi á Tôi nghĩ bây giờ tụi mình nên kết thúc tại đây đi Được nếu Sim đã nói như vậy thì chúng ta kết thúc tại đây đi Bum Ngầu vãi trưởng Ôi Số 1 là ngôi nhà đẹp nhất, xịn nhất với thiết kế nội thất sang trọng cực kỳ ơi tính ra nhà nhà của khang dừa các bạn ơi tính ra là nhà khang dừa mà anh dịch à, anh dám bán luôn bạn ơi anh này anh gan thiệt nhà này là nhà của khang dừa nha trời ơi khang dừa nếu như ông có xem clip này hãy nhắn tin cho anh dịch kêu rằng là gọi là đòi bồi thường liền bạn ơi anh dịch ảnh bán cái nhà của của khang dừa thật là ác độc quá đi <laughs> ok rồi xem tiếp nha sao qua nó chứng minh đẳng cấp của người sử dụng từ những nguyên vật liệu cho tới việc trang trí nội thất tất cả mọi thứ đã được chu toàn và sắp xếp nó không chỉ đơn giản là một ngôi nhà mà nó còn thể hiện đẳng cấp của người sở hữu nó rất là xứng đáng với anh mấy bạn nghe mấy bạn nghe vừa rồi cái đoạn vừa rồi nghe giống đa cấp luôn các bạn <laughs> thời luôn à, mình nói thiệt với bạn luôn nha anh dịch ở trong <laughs> ở trong nhóm của bọn mình đó bọn mình lúc nào cũng chọc anh dịch kêu là anh dịch đa cấp hết bạn ơi thời luôn cái đoạn vừa rồi quảng cáo y hệt đa cấp luôn á vãi nồi thiệt đúng là dịch đa cấp mà ok <laughs> rồi sẽ tiếp sẽ tiếp ok thề luôn coi coi bộ là gọi là mấy cái clip tiktok kiểu này coi đúng hài luôn các bạn <laughs> ok Ê, trời của nhà này được á giá bao tiền vậy ngôi nhà này có giá là 10 đồng anh muốn mua thì nói tôi tôi sẽ bán cho anh liền 10 đồng hả ừ cũng được á nhưng mà có sự lựa chọn nào tốt hơn không sự lựa chọn tốt hơn hả đây chính là thứ mà anh đang cần căn nhà này có giá là 100 đồng what the hell tính ra cái nhà của khang vừa bự ơi là bự luôn mà bán có 10 đồng còn cái căn nhà này có chút ác à mà sao bán đến tận 100 đồng trời What the hell Hay là nó có màu vàng giống anh dịch ta Ờ coi đây để mình xem tiếp nha Để xem tiếp coi để giải mã thôi, coi Tại sao cái nhà này đến tận 100 đồng nha anh em Ok Cái nhà này có giá là 100 đồng Cái gì Cái nhà này 100 đồng Nhìn vừa xấu vừa nát vừa bẻ hơn cái nhà kia sao là 100 đồng vậy Đúng rồi vừa xấu vừa bẻ hơn mà sao 100 đồng dữ vậy Ê hey, anh đừng có coi thường căn nhà này Xin mời anh tham quan nội thất I was born for it. hơn à không nếu mà nói nói đúng thiệt cả nhà là nếu như à gặp mình á thì mình cũng mua luôn bạn ơi trời ơi, nhà gì đâu mà nhiều cái đẹp vậy ai mà không mua đúng không trời à mình hiểu rồi cái nhà tuy là nó nhỏ nhưng mà nó có nhiều cái đẹp cho nên là nó bán với giá 100 đồng bạn ơi vãi nồi thiệt anh dịch hải dụ thật sự mua luôn mua luôn mua luôn à không gặp mình thì mình cũng mua các bạn ạ à. mấy mấy mấy mấy bạn nam nào đang xem clip mà chắc chắn mấy bạn mà gặp cái căn nhà gì mấy bạn cũng sẽ mua đúng không mình biết mà trời ơi chừng nào mà ừ, con con trai mà thấy nhà kiểu vậy mà không mua thì có vấn đề về giới tính rồi đó ok rồi tiếp nào tiếp nào ôi ngầu thật sự các bạn ơi phải nói rằng là mình không ngờ rằng là tiktok về heroin nó lại hay nó lại gọi là vui và nó lại gọi là ngầu đến như vậy luôn các bạn wow Ok thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã dài lắm rồi Thì mình sẽ kết thúc video tại đây nha anh em Đó thì vừa rồi mình đã gọi là reaction xong những cái đoạn video tiktok về Hero Team rồi các bạn ơi Thì mình nói thật là cảm xúc của mình ngay lúc này là mình cảm thấy gọi là những cái tiktok về Hero Team á nó vừa vui nè nó vừa hài nè nó vừa bựa nó vừa dễ thương mà nó còn vừa ngầu nữa bạn ơi có rất là nhiều những cái à, gọi là cảm xúc mà sau khi mình xem những cái tiktok của hero team luôn thì nó thật là <laughs> những các bạn làm tiktok thế này thật là tài năng rất rất là tài năng luôn số 1 ok thì uh, mình nghĩ rằng á là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 Bye bye.